sẽ nghiên cứu phần thứ nhất trước, đó là oxit kim loại tác dụng với các axit có H cộng đóng vai trò chất oxy hóa. Thì như thầy vừa mới trình bày xong, đó là axit mà có H cộng đóng vai trò chất oxy hóa thì gồm có HCl, H brom, H iốt và H2SO4 loại. Thì theo thầy là các em cũng nên tách cái phần này thành hai loại. Một loại đó chính là các axit mà có gốc axit xuất phát từ halogen như HCl, Hbrom, HiO. Những axit này khi hòa tan trong dung môi là nước sẽ tạo dung dịch tương ứng HX và điện ly ra H cộng và X trừ. X trừ ở đây là clo trừ, brom trừ, iốt trừ. Một điều thầy cần trao đổi với các em đó là tất cả các bài giảng của thầy về mặt lý thuyết cũng như về phương pháp làm bài tập thầy đều soạn một cái giáo án và tự viết ra nên nhớ là thầy tự viết ra ở dạng tổng quát nhất nhưng đơn giản nhất và có tính hiệu quả nhất để các em có thể nắm bắt được do đó sau khi các em đã tiếp cận với Toliha và đã làm quen với các bài giảng về hóa học của thầy các em sẽ thấy có tính hiệu quả ở trong đó. Vì chúng ta chỉ cần học một bài nhưng có thể làm được hàng trăm bài khác nhau. Đấy chính là tính hiệu quả của Toliha. Nếu chúng ta gọi oxit kim loại là R2OA, khi tác dụng với HX thì sẽ có phương trình tổng quát để tạo ra được RXA cộng A nước. Bản chất của quá trình phản ứng ở đây đó chính là oxy trong oxit đã kết hợp với H cộng của HX để tạo nước. Các em chỉ cần nhớ như vậy là đã đủ rồi. Thì chúng ta giải quyết bài toán sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn. Không nên sử dụng phương trình phân tử một cách phức tạp. Đấy chính là tính hiệu quả của phương trình ion cũng như phương pháp bán phản ứng cho nhận E mà thầy đã trình bày ở những kỳ trước. Nếu đầu bài cho xin lỗi, nếu đầu bài bắt chúng ta tính HX tham gia phản ứng thì số mol HX sẽ bằng số mol của H cộng đã tham gia phản ứng với O2 trừ. Đương nhiên nó sẽ bằng hai lần số mol oxy hai trừ trong oxit kim loại. Cách quan trọng và mấu chốt ở đây